Xin chào, chào mừng quý chị trở lại với à, video tiếp theo của Phạm Thành Bình Ở trong à, video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị một cái tính năng vô cùng đặc biệt ờ, là khi anh chị à, đăng một bài viết lên fanpage của mình mà khách hàng họ comment một từ khóa hoặc là gì họ comment một từ khóa bất kỳ thì tự động là gì là anh chị sẽ trả lời cho khách hàng một nội dung mà anh chị đã thiết lập sẵn và dẫn khách hàng vào trong inbox của fanpage có nghĩa là dẫn khách hàng vào ao của mình à, thì trong video ngày hôm nay tôi hướng dẫn anh chị một cái tính năng à, rất tuyệt vời ở trên à, phần mềm managechat.vn.com đó chính là tính năng uh, Facebook Comment 2.0 là để chị dễ hình dung hơn thì anh chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi bây giờ để anh chị uh, hiểu và có kết quả như tôi đây chính là cái màn hình máy tính của tôi Ờ, thì để được, sử dụng được tính năng này thì uh, chúng ta sẽ có 3 bước chính. À, bước số 1 là anh chị hãy đăng nhập vào ManyChat nhé. À, đối với anh chị mà chưa có tài khoản ManyChat ý, thì anh chị đăng nhập vào đường link là manychatvn.com để chúng ta à, đăng ký một tài khoản nhé. Đó, à, chúng ta sẽ bấm vào vào à, đăng ký miễn phí. Và anh chị hãy xem lại cái video ở trước đó nhé. Video số 1 tôi hướng dẫn anh chị đăng đăng nhập và đăng ký như thế nào đó. thì để sử dụng tính năng này thì yêu cầu anh chị là phải có một cái bản trả phí nhé tức là anh chị phải nâng cấp lên bản Pro thì chúng ta mới sử dụng được ờ, một số tính năng nâng cao ở trên uh, ờ, ờ, ManyChat đó. Ở bước số 2 là anh chị đó là gì là anh chị hãy đăng cho tôi một cái bài viết lên fanpage à, ví dụ đây là fanpage của tôi đúng không đấy thì tôi có à, đăng một bài viết rồi Đấy, tôi sẽ tìm ờ, một cái bài viết à, ví dụ tôi có một cái bài viết đây là tặng sách đây à, tặng sách phát triển bản thân chẳng hạn này đó thì tôi mới đăng hôm qua thì chuẩn bị ờ, tiến hành quảng cáo đúng không đây thì, thì tôi sẽ gì à, tôi sẽ comment thử anh chị nhé tôi comment thử tôi copy cái bài này đây bấm vào phần giờ đây tôi chuyển sang một cái tài khoản khác nhé để chúng ta thử xem là cái này nó chạy không à, tôi copy đường link này và tôi chuyển sang một tài khoản khác nhé một tài khoản Facebook uh, để con view của tôi nhé đấy tôi dán vào đây thì tôi đã thiết lập sẵn cái tính năng đó chính là gì Facebook comment tức là tự động trả lời khách hàng ví dụ đây là một cái bài viết quảng cáo của tôi chẳng hạn này nhận sách hàng tuần đúng không à, thì tôi sẽ comment vào đây thử cho nào là tôi uh, muốn nhận nhé ở ờ, à, enter này dưới chế động chút xíu thì uh, ờ, tự động là nó sẽ có một cái tin nhé một tin nhắn mà gì là khách hàng sẽ nhận được đó anh chị xem này là cảm ơn anh Phạm Minh Quân đã đăng ký nhận sách phát triển bản thân này là bấm nhận sách đúng không thì nó lại nhảy ra một cái landing page của tôi đó nhận sách nhận miễn phí thì anh chị nhập địa chỉ họ tên địa chỉ email ở đây là chị sẽ nhận được sách à, qua Gmail một cách tự động và ờ, chúng ta quay lại cái bài viết à, quảng cáo đây. đây đây là bấm lên xem phản hồi này chị xem này. Đấy, là sau khi à, ví dụ tôi bấm nó có tôi muốn nhận này là tự động nhá, tự động nó like cho cái này và tự động là trả lời phản hồi là gì? À, nhận sách tại đây nè Phạm Minh Quân này. Tôi không phải làm gì hết đúng không chị? đó thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị là từng bước uh, chúng ta triển khai được uh, cái hệ thống uh, tự động phản hồi khách hàng và tự động đưa khách hàng vào trong uh, à, ý, tin nhắn của mình và bây giờ tôi sẽ quay sang cái uh, bài quảng cáo đây và bước sau hai là anh chị hãy đăng bài viết lên fanpage cho tôi là có thể là bài viết uh, bán hàng nhé hoặc là bài viết uh, tặng uh, quà gì đó để đưa khách hàng vào phễu hệ thống của mình để chúng ta chăm sóc đó, và, và chúng ta sẽ bán cho họ một cái gì đó nhỏ lẻ trước đó bởi vì họ đã nhận quà xong họ rất là vui và chị từng bước từng bước một chăm sóc đó à, ví dụ tôi sẽ thử nhá thử chọn một bài viết à, à đây một cái à, video mà hôm qua tôi à, đang thử đây à, ví dụ tôi à, có một đoạn video này đăng ngày hôm qua mà cái video này tôi muốn à, à, tặng cho khách hàng tặng cho khách hàng một cái gì đó đúng không là khi chỉ cần khách hàng bấm à, comment vào đây đúng không comment vào đây thì nó sẽ phản hồi và nó sẽ trả lời cho khách hàng thì để làm được điều này thì anh chị hãy à, đăng nhập vào ManaChat của mình này đó các bước đăng ký nhé các bước tạo tài khoản anh chị hãy xem video trước của tôi video số 1 à, và bây giờ tôi sẽ à, vào phần automation đúng không automation rồi xem sơ đồ tư duy chúng ta làm bước nào rồi vào automation đúng không là anh chị à, tạo cho tôi một cái new folder đúng không ví dụ tôi à, à, tặng à, một cái gì đó à, tặng à, bản đồ à, kinh doanh online đi đúng không sau đó bấm vào create để tạo một folder nhé để lưu trữ cái flow này lại rồi nó làm đó rồi nó nhiều quá chị nhé nó nhiều quá để tôi rất nhiều flow đây thì để hiển thị lên đầu nha chị cho dấu thang phía trước đúng không để tôi xem nó nằm nó chạy chỗ nào rồi à đây nó nằm đây rồi cho tôi thăng về trước để lên đầu sửa lại này ship thăng này enter này rồi quay trở lại này đây nó khu vực đầu tiên này đây nó này đúng không đó chị bấm vào folder này nhé tôi giải thích là folder để chúng ta gì là lưu trữ một chiến dịch ở ờ, uh, marketing một uh, chiến dịch uh, chatbot automation đó bởi vì nếu như chị không tải folder này thì nó hàng loạt là dài như này rồi rất là nhiều thứ chúng ta sẽ không nhớ được đúng không đó thì chị lên gì lên tạo một photo cho tôi tạo photo xong này tôi copy đoạn này đi và tôi bấm vào lưu photo, bấm vào nút màu xanh nhé rồi hiển thị đến đây đúng không là chị bấm vào dấu nhân này tắt đi này à, chỗ rename flow chị dán vào đây đặt tên này bấm vào rename rồi đầu tiên là ở ờ, các bước số 1 là starting tab anh chị bấm vào đây cho tôi Etiger nhé Etiger này và anh chị gõ chữ Facebook cho tôi F này A này nó ra rồi này Facebook đây chọn là Facebook comment 2.0 rồi ờ, và bây giờ chúng ta sẽ đi thiết lập ờ, từng tính năng một đây tôi sẽ mở một sơ đồ tư duy thì đầu tiên là cái tab là gì uh, setting đúng không setting thì bao gồm có gì phần uh, một số cái thành phần như sau đó là phần uh, uh, Zit Grow Tool Which Work With là chị gì là chọn một cái bài viết nhá chọn một cái bài viết uh, a, spec, a specific post này có nghĩa là anh chị là chọn một bài viết nhé đấy chọn một bài viết mà anh chị đã gì là mà đã đăng đã tạo ở trên fanpage rồi đó tức là anh chị đã đăng bài viết đó lên fanpage còn là gì là on spot có nghĩa là sao là chỉ cần khách hàng gì họ uh, comment bất kể một từ khóa nào thì tự động là cái tính năng Facebook comment tự động trả lời cho khách hàng họ sẽ nhảy lên đó nếu như anh chị ở trên cái bài viết ở trên fanpage của anh chị là nếu chị anh chị chọn on spot đúng không đấy ví dụ ở trên fanpage của tôi có rất nhiều bài viết này nếu như tôi chọn là on spot là chỉ cần khách hàng kéo thấy bài viết hay hay họ gì họ bấm ờ, comment là tự động hệ thống nó trả lời anh chị chú ý nhé là thông thường là anh chị chạy bài quảng cáo bài nào thì anh chị hãy thiết lập cho tôi một cái chuỗi như này để tránh trường hợp là khách hàng vào fanpage của mình họ thấy bài viết họ chỉ comment là tự động nó nhảy loạn tung bậy lên lúc đấy rất khó khăn à, rất là buồn cười đó thì tôi chọn là uh, specific spot là chọn một bài viết và tôi bấm vào phần select spot nhé anh chị chú ý này là tài khoản ManyChat nào mà kết nối với fanpage nào thì anh chọn đúng nhá đúng cái tài khoản fanpage à đúng tài khoản uh, ManyChat đó và đúng cái fanpage nhá à, ví dụ là tài khoản ManyChat của tôi được kết nối với fanpage là Phạm Thanh Bình thì tôi sẽ gì là chọn đến cái bài viết ở fanpage Phạm Thanh Bình tránh trường hợp là anh chị này nghĩ một đường lại là một nẻo đúng không đó chọn đăng bài viết ở fanpage nào thì chọn đúng ở fanpage đó cho tôi và sau đó anh chị bấm vào phần uh, à, Spot bấm nút màu xanh này đó và tự động là phần uh, ờ, ờ, tự động là những cái bài post ở trên fanpage hiển thị ra này chị xem này đó đây bây giờ tôi uh, tôi chọn một cái bài đây bài bài, bài post này đây bài post uh, là chị bấm xem thử xem đúng bài này chưa nhé bấm xem thử xem à, đúng rồi à, đúng là cái video này rồi đó à, tôi quay trở lại này đấy là chọn đúng bài này hoặc là anh chị muốn đổi bài post khác anh chị bấm vào transport này đổi viết khác nhé đó anh chị chọn cho tôi Đấy, tôi chọn đúng cái này chẳng hạn này à, tiếp theo đến phần là check first level comments only có nghĩa là sao có nghĩa là khi anh chị anh chị bật vào cái nút này đúng không bật màu xanh lên thì chúng ta gì sẽ trả lời cái phần tin nhắn này và tự động trả lời comment cho khách hàng một lần thôi và khi khách hàng họ bấm gì à, bấm trả lời đúng không thì chúng nó sẽ gì nó sẽ không tự động trả lời nữa ví dụ ở trong bài viết này đúng không à, ví dụ tôi bấm dấu chấm này thì hệ thống trả lời phản hồi là cảm ơn phạm thanh bình đúng không đã muốn nhận sách này đó chỉ được một lần thôi anh chị nhé à, ví dụ là bấm à, phản hồi lại đúng không hỏi câu hỏi gì đó abc vân vân là xác nhận như thế nào thì hệ thống nó sẽ không comment tiếp đấy nó nó sẽ không trả lời nữa anh chị nhé chỉ trả lời một lần thôi đấy phản hồi một lần như này thôi à, tôi nói để anh chị dễ hình dung nhé đó rồi anh chị có thể di chuyển vào đây là nó nói gì đây là this option will disposal grow tool for second comment có nghĩa là lần hai đấy đó có nghĩa là khi mà khách hàng họ gì họ hỏi thì cái hệ thống này nó sẽ gì không phản hồi nữa nhé nó chỉ phản hồi một lần à, như thế này thôi hay còn gọi là gì nhận xét cấp 2 nhé để nó nói tiếng Anh này nhận nhận xét cấp 2 này sẽ cần level comment tức là đây là chị đây là cấp 1 đấy chị nhá cấp 1 là gì máy nó, hệ thống đã trả lời rồi còn khách hàng nó hỏi lại gì đó thì nó sẽ không trả lời nữa nhé chỉ một lần thôi đấy từng tính năng một để chị dễ dễ hiểu đó chính là tính năng là check first level command on this đó tiếp theo đó là phần gì phần này là phần là đây phần là à loại trừ những từ khóa nào loại trừ những từ khóa nào đúng không một ví dụ một số là khách hàng họ chửi bậy chẳng hạn này đó họ văng bậy thì chúng ta có thể gì ờ, loại trừ đi ví dụ họ là lừa đảo chẳng hạn này lừa đảo này à, đa cấp này như vậy hoặc là gì à, lùa gà này à, vân vân là chửi bậy gì đó hoặc là có những cái câu có những câu ờ, như chị chạy quảng cáo đó thông, thông thường là bị những những con con Facebook ảo nhá, nó nhảy vào nó comment đấy hoặc là những cái Facebook cá nhân mà gì họ kết nối một một cái tool đó là công cụ tự động comment nó dạo những cái bài viết quảng cáo nhé đó thì tôi sẽ tìm một cái một số cái comment dạo của một số bạn mà đang làm bây giờ hoặc là những con Facebook ảo anh chị nhé để chúng ta loại trừ ra Đấy, trong quá trình anh chị chạy quảng cáo ấy thì có rất nhiều là gì những con Facebook ảo nó nhảy vào nó comment tự động à, ví dụ là tôi có một cái Facebook ảo đây là Phạm Hữu Trí này chỉ với 149k vân vân thì copy đoạn này này là tụi nó hay thì theo kiểu thế này đúng không đó thì tôi dán vào đây đó. enter cho dấu phẩy phát Đó. rồi gì nữa kéo xuống còn ai không đây đây là bọn ảo anh chị nhé ảo này ảo tung chảo rồi tôi dán vào đây phẩy tiếp xem mà anh chị chú ý nhé đây là những đây vẫn nó đây đó hoặc là chỉ 149k này cọc mỗi đoạn này thôi máy nó hiểu rồi có gì có cái câu đấy này thì nó loại trừ hết đó đấy là tôi vừa giới thiệu cho anh chị một tính năng đó là gì uh, exclude comments with the keyword đó, tức là loại trừ những từ khóa nào ví dụ khách hàng họ comment những từ khóa nào vào đây thì nó không chạy đúng không đó thì nó sẽ không phản hồi lại Đấy, tiếp theo là phần only trigger for comments with the keyword là có nghĩa là là khách hàng trong quá trình mà anh chị viết bài viết quảng cáo luôn ví dụ là anh chị uh, viết nội dung như sau ví dụ là gì à, để nhận được món quà này hãy chị hãy comment chấm hoặc là số 1 hoặc là số 2 thì mới nhận được món quà này đúng không đấy thì khách hàng họ comment đúng cái số đó và Vân Hồng bầu comment số 1 đúng không thì hệ thống tự động trả lời nó mới phản hồi lại anh chị nhé đó tôi nói rõ để chị hiểu đó thì tôi thông thường tôi không để như này đó, thì tôi cứ để trống nhá anh chị nhá nếu nếu như chị viết một bài viết quảng cáo bảo uh, muốn nhận món quà này muốn nhận combo này vui lòng gì comment tôi hoặc là comment số 2 hoặc là comment một bất gì đó nhưng mà khách hàng phải comment đúng cái từ khóa mà chị để trên bài viết ấy thì khách hàng mới nhận được nhá mới nhận được phản hồi đó anh chị chú ý cho tôi và sau đó là bấm vào phần next rồi bấm tiếp theo nhé next rồi auto response có nghĩa là sao rồi đầu tiên là phần uh, phản hồi lại cái comment đó đúng không là bây giờ chúng ta đi thiết lập phản hồi lại cái comment à, ví dụ như sau là khách hàng họ bấm uh, những từ khóa đây đúng không những từ khóa bây giờ khách hàng bấm nhận ngay này thì chúng ta thiết lập uh, một cái phản hồi lại là tấm bản đồ kinh doanh tại đây nhà Nguyễn Văn Anh đúng không đấy thì chúng ta để được link như này đấy rất tuyệt vời à, ví dụ là tôi sẽ thiết lập như sau à, cảm ơn bạn đúng không cảm ơn bạn cảm ơn full name đi Đấy, họ tên nhé full name à, đã xem video của tôi đúng không xem video của tôi tôi có món quà tặng đúng không ở full name hai chấm này thì tôi sẽ copy cái đây mỗi vì tôi có một cái tấm bản đồ kinh doanh online đấy khách hàng nó bấm vào đường link này và nó hiển thị ra họ tên và nhập email và tôi sẽ tự động là gửi cho khách hàng ví dụ như vậy thì bấm dán vào đây đúng không dán đường link vào đây anh chị có thể bấm vào thêm tiếp nhá bấm add comment đó để chúng ta gì à, đa dạng hóa câu trả lời đúng không ví dụ trong uh, bài quảng cáo này đúng không ở bài này đây à, bản đồ kinh doanh online đây phạm minh quân sau đó là gì à, tấm bản đồ đấy nhá đó thì đây là gì chúng ta đa dạng hóa câu trả lời thì khách hàng họ lại họ thấy là ừ đúng rồi đây là giống người trả lời chứ không phải máy gì nhá nếu như chị mà để để một cái câu phản hồi trả lời cho khách hàng như thế này à, thì sao thì à, khách hàng vào kiểm tra comment của chúng ta bảo cho đây là máy rồi không phải người đấy thì chúng ta gì cứ đa dạng hóa câu trả lời phản hồi cho khách hàng là như vậy đúng không wow. rồi bây giờ tôi sẽ thêm một số câu trả lời khác nhé đây và mình sẽ mình đã thiết lập một số cái câu trả lời cho khách hàng đây ở ờ, uh, full name xem video có nhận được gì không mình có món quà tặng full name đó thì cái đặt full name bên này là gì là nó sẽ tự động là trả lời theo cái tên Facebook của khách hàng nhé đó, hoặc chào full name à, nhớ follow kênh của mình để nhận nhiều video giá trị này à mình có món quà à, tặng này tặng full name này đó thì mình dán đường link vào à rồi chấm than đấy đó à đúng không đấy và chúng ta có thể thiết lập nhiều kịch bản trả lời cho khách hàng đúng không đấy để nó gì nó không giống cái máy trả lời mà giống như người trả lời rồi sau đó sau khi chị đã thiết lập xong cái phần uh, tính năng đó là gì uh, phản hồi khách hàng theo những cái câu mà chị đã thiết lập đúng không để tiếp theo là đến phần like comment là cứ mỗi lần đúng không cứ mỗi lần khách hàng đúng không cứ mỗi lần khách hàng uh, comment thì chúng ta like cho họ cái ví dụ là Phan Cứng Nguyễn Văn Anh đúng không bấm nhận ngay này thì chúng ta sẽ tự máy tự động la cho họ cái và phản hồi cho họ một cái món quà anh chị chú ý nhé đó thì chị bật cho tôi cái tính năng last comment lên là khi khách hàng cứ phản hồi phát là chúng ta gì like cho họ cái đấy <laughs> rất là vui và tiếp theo là đến cái phần quan trọng đó là phần thiết lập nhé phần thiết lập là cái tin nhắn phản hồi cho khách hàng ở đây chỉ là gì mà chúng ta đang thiết lập là gì tính năng đó là gì phản hồi cho khách hàng theo một cái câu một cái nội dung à, mặc định mà chị đã thiết lập đó đây đây là những câu mặc định đúng không và bây giờ là phần quan trọng đúng không là sau khi khách hàng ấy à, họ bấm cái men xong đúng không là tự động hệ thống này sẽ gửi cho khách hàng một cái tin nhắn đúng không để nhận quà thì bây giờ tôi sẽ thiết lập một cái uh, tin nhắn đúng không anh chị bấm vào phần uh, đây sẽ message đúng không à bấm vào phần xác nhận nhé confirm xác nhận đã. đó khi chị bấm là nó hiển thị là là bạn xác nhận rồi đến phần content type này anh chị chú ý nhé anh chị bấm sổ ra nhớ nhá chọn cho tôi là phần comment đây comment reply đây tiếng việt tiếng anh nhé comment reply bấm vào đây đấy rồi anh chị mà chọn những cái gì ở ờ, những cái nội dung về order này vân ờ, vân ở bên trên đây thì là gì anh chị ờ, dễ bị uh, Facebook phát hiện ra là gì là spam gì đó này bởi vì đây là gì một tính năng mà Facebook cho phép Chat là phản hồi cho khách hàng kiểu này đúng không cho nên gì Facebook uh, rất là hay và Chat rất là hay thì hai đơn vị này liên kết với nhau rất tuyệt vời cho, cho nên tại sao tôi chọn ở ManyChat đó. rồi phần uh, Enter your text này anh chị nhập cho tôi vào nhập nội dung thì tôi ghi là gì à, cảm ơn uh, cảm ơn uh, anh chị đúng không từ đã thiết lập ở trường danh sưng rồi à, đã xem video của của bình đó thì à, bình à, rất à, vui đấy và có món quà đặc biệt tặng danh xưng này xong và uh, ờ, last name đúng không last name uh, first name tại sao là last name first name bởi vì đây là gì là tên theo tiếng Anh như chị nhé Đó, tiếng Anh Đó. ví dụ tôi là Phạm Thanh Bình đúng không thì uh, tên tiếng Anh là gì à, Bình Phạm Thanh thì, thì, thì chúng ta gì sẽ đặt cái kiểu này last name và first name Đó tặng cho ai à, tặng là cũng last name đúng không hoặc là full name cũng được full name đúng không là tiền Facebook đấy tiền Facebook nhá tôi để tiền Facebook đi cảm ơn full name đi rồi cảm ơn full name xóa này đi rồi hai chấm rồi món quà gì đúng không đó chính là việc là bản đồ ngầm kinh doanh online đó và nhớ bấm nút nhận quà bên dưới nhé ok thì tôi sẽ tạo một nút được add button đúng không tôi đã ghi là nhận quà nhận quà tôi cho cái ở phía trước nhận quà tôi cho cái giỏ quà đúng không quà là gì à, rồi đây quà đây đấy thì cái nút này thì tôi cho là open website là mở sang một website đúng không thì tôi copy cái đoạn landing page vào đây đây landing page nhé à, ờ, tôi dán vào đây và bấm vào đăng sau đó bấm vào publish kiểm tra lại nhé nhớ bấm public là chưa chạy đâu anh chị phải bấm kiểm tra lại xem là đã bật chưa nhé bấm kiểm tra lại này bấm vào đây này kiểm tra lại là lần nữa nó sẽ tinh chuẩn chưa này auto responder đây đó và chỗ này phần này tôi đổi đổi tên GoTool 60 anh chị đổi tên cho tôi đặt tên để dễ nhớ quản lý cái GoTool này xác nhận ok rồi tôi sửa thêm này bây giờ tôi khách hàng họ bấm nhận quà đúng không họ bấm nhận quà tôi gắn cho họ một cái thẻ nhé action này thêm một cái thẻ để sau đó chúng ta dễ quản lý là gì à đây là cái thẻ là à, đã xem video của tôi rồi đã nhận quà bấm nhận quà bản đồ đúng không một cái thẻ đây tôi đã tạo sẵn rồi rồi tôi bấm vào đây này bật lên nhé bật màu xanh lên này đó là chiếc cư active phải bấm public bấm public này đó rất tuyệt vời thì bây giờ chúng ta kiểm tra thử nhé rồi ờ, chúng ta đi test này. Đâu chúng ta kiểm tra xem là đây tôi làm demo cho anh chị đây video đây đúng không? Copy. Xin chào quý vị à, đang xem à, kênh của à, Phạm Thành Bình. Rồi ờ, tôi chuyển sang dịch. tôi chuyển sang cái Facebook mới này. Đây. Mình quần này. Bấm dán được link vào đây. Rồi tôi bấm bình luận đi. À, video hay quá đúng không? Enter xem anh chị đợi cho nó chạy không nhá. đấy nó chạy rồi anh chị ạ Thấy chưa nhận quà này đấy cảm ơn à, phạm minh quân đã xem video mình rất vui và có món quà đặc biệt tặng phạm minh quân đó chính là bản đồ đây bấm nhận quà này đó đấy họ điền thông tin vào đây nhập họ tên email rồi chúng ta kiểm tra cái phần phần xem đã comment chưa nhá Tôi bấm reload lại này xem à, đây xem nói gì đây Hi Phạm Minh Quân này, bình có món quà tặng Phạm Minh Quân nè, hai chấm đấy. Vì bạn đã xem video của xem video của mình đúng không? Bấm đó, thế đây là gì? Tự động phản hồi anh chị nhá, tự động phản hồi khi khách hàng họ comment từ khóa vào đây. Đó. Thì uh, anh chị thấy đoạn video này hay nhá. Uh, một là anh chị làm thao tác cho tôi này. Là ờ, anh chị xem video ở trên uh, YouTube thì anh chị bấm vào đăng ký kênh của tôi và chọn cái hình quả chuông nhá, bấm vào đó để tôi khi tôi ra video tiếp theo anh chị gì được xem là người, là người đầu tiên nhận được này đấy và cái thứ hai là anh chị hãy share video này về đội nhóm của mình share cho những người cần còn những người không cần thì tôi không cần share và số 3 là anh chị có câu hỏi gì anh chị cứ liên hệ với tôi là Phạm Thanh Bình đó và chúng ta cùng trao đổi thảo luận thêm cuối cùng là à, chúc anh chị kinh doanh thành công xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của tôi